đang xin ờ, chào bạn sau đây đang xin ờ, giới thiệu các bạn bộ cần ờ, câu đài là đang vừa xét xong chọn bộ này luôn gồm ghế cần chống cần dọn cá vượt, kìm và dây bảo hiểm chống cần dài 21 đỡ cần này ô nữa đây, ô đây nè cả ô luôn chọn bộ bạn về câu luôn trong này gồm ờ, có thêm một số thứ nữa đựng đồ đây đựng đồ này đang còn bát thì đang à, đa số lắp hết rồi bát bát ô đấy là ba ô con này uh, chống cân nó chống cân lại à, khay đựng mồi mồi này à, khay trên và khay dưới chống cân Good. đựng cá đang, đang uh, chuẩn bị câu tiện quay luôn cho các bạn xem uh, uh, bộ này luôn cần uh, cần uh, đai qua đai qua đai qua 6h 54 54 6h bộ luôn về ăn câu luôn thôi tất cả đều đựng được ờ, hết trong ba túi này các bạn nhé cần thì các bạn bỏ trong túi đựng ô này được ok hết túi đựng ô này có thể đựng thêm được hai cái cần nữa hộp thẻo hồn phao ờ, năm ờ, sáu cái thanh quấn trục đầy đủ phụ kiện kìm gỡ cá kìm này cũng có thể cắt được các bạn đây chỗ này là để, để dùng để cắt đây chọn bộ luôn Đấy, ô này à, bóng nước hai lớp màu bạc đấy các bạn xương này là à, nhựa composite chống dỉ chống han đang xin à, vừa giới thiệu các bạn bộ cần uh, cô đài chọn bộ luôn các bạn về ngồi câu luôn thôi hiện hải đang ờ, đang câu quên mất còn ờ, dây bảo hiểm đấy các bạn đây, dây bảo hiểm đấy, dây bảo hiểm ạ rồi uh, ờ, mắc vào đít cần mắc vào đây được cá to đấy bạn dòng đang Hà Long Fishing xin chào hẹn gặp lại các bạn những sản phẩm tiếp theo của Hà Long Fishing